chào tất cả anh em nha thì à, cái video ngày hôm nay thì mình sẽ à, giới thiệu tới anh em những cái phụ kiện để hỗ trợ à, cho máy đánh bài thì tức là những cái phụ kiện này nó đi chơi nó sẽ giúp cho anh em không cần phải đặt cái máy đánh bài ra bên ngoài nữa mình sẽ ngụy trang bằng những cái những cái món mà mình đeo mình mặc ở trên người thì nó sẽ dễ dễ chơi hơn chơi nó sẽ kín đáo hơn thì cái bộ hôm nay mình giới thiệu cho anh em là cái vòng soi camera đây cái bộ này cái vòng này là vòng mới này mẫu mã anh em coi nè đây là cái mẫu vòng tay của Phật đây thì cái phần mẫu mã thì nói chung là nó rất là giống thật dây này anh em có thể cắt luôn tay mình nhỏ thì mình có thể cắt bớt lại để mình đeo còn cái tốc độ đọc bài báo bài thì anh em khỏi phải lo đây là những cái dòng camera tích hợp full bóng đèn ngoài cho nên cái tốc độ đọc bài quét bài của nó rất là nhanh đây thì mình sẽ test thử cho anh em coi một vài cây thì đi đánh anh em chỉ cần đeo cái dòng này vô thôi là anh em đánh được rất là dễ không cần phải bỏ máy ra ngoài mình chơi nó sẽ an toàn hơn thì cái vòng này nó có hai cục pin nha cho nên anh em chơi sẽ không sợ cái trường hợp mà bị hết pin giữa chừng mình có thể sạc thay thế nhau để mình đánh pin của nó đánh rất là lâu pin này thì đánh thoải mái còn những cái vòng trước đây nghĩ lại những cái như là đồng hồ rồi thì nó pin của nó nó sẽ gây khó khăn cho anh em trong cái cuộc chơi lâu dài đây là loại dòng mới công tắc tự động tức là đây mình giải thích cho anh em cái công tắc tự động nó khác với lại cái công tắc bình thường đó là sao thì cái công tắc tự động á là khi anh em nè mình đeo vô như vậy đeo bị ngược rồi đây mình đeo vô vậy thì anh em thấy nè camera nó hoạt động nè camera nó đang soi nè nó kiếm bài nè đây cầm bài lên là nó báo nè để mình chỉnh ra lo ngoài cho anh em cùng nghe luôn nè rất là dễ báo nha bài mình chỉ cần cầm người ta bỏ xuống hạ xuống người ta kinh nè anh em cầm lên là nó báo nè thấy không rất là dễ bỏ xuống người ta kinh nè mình chỉ cần cầm bài mình lên là nó báo nè đó một thì mình chia ra chắc chắn nhà số 1 sẽ lớn nè đây chín điểm thấy không đánh những cái bài như là binh sập sám với lại binh Ấn Độ thì anh em cần tới cái này anh em chơi nó sẽ hiệu quả hơn so với mình đặt bài ở dưới đất cho người ta kinh còn cái công tắc tự động là khi mình ngửa tay lên nè cái này nó sẽ tắt công tắc nó sẽ tắt còn úp cái tay xuống nè là nó sẽ hoạt động nó vừa đỡ nóng cái dòng là một vừa cầm pin lâu là hai cầm lên nó báo nè đây kinh ra nè cầm lên báo nè đó cái vòng này nó được cái là những cái vòng trước đây anh em chơi như là cái đồng hồ anh em phải soi vô nó cực lắm đánh nó không tự nhiên còn cái vòng này thì cứ bỏ xuống người ta cắt bài nè anh em cầm một tay lên là nó báo đấy mình đánh rất là tự nhiên nha cầm lên nè một đó thì người ta sẽ không có nghi với lại cái thao tác của mình nó không bị khựng tay kinh ra nè mình cầm lên là nó báo đấy rất là dễ thì đây là cái vòng camera để hỗ trợ kết nối với máy đánh bài mã vạch cái mẫu mới anh em nào cần lấy cái mẫu dòng này về xài thì cứ liên hệ cho mình qua hai số điện thoại này thì hiện tại thì mình đang ở bến xe miền đông sài gòn mình nhận giao hàng ship hàng toàn quốc cho anh em nhưng mà mình khuyên anh em lấy hàng thì lên tận nơi test hàng cảm thấy cái sản phẩm nó ok á nó đúng như quảng cáo thì mình lấy mình xài còn không thì đi tham khảo chứ tránh trường hợp giao dịch qua mạng nói chung bây giờ những cái mặt hàng này nó lừa rất là nhiều nghe nè rất là dễ nha rất là dễ chơi luôn đó thì có gì thắc mắc không hiểu thì cứ liên hệ cho mình qua hai số này thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha